Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Cái đàn heo nhà mình năm nay, à, hôm nay là đến 7 ngày rồi các bạn, 7 ngày tuổi Đấy, Có 11 em, thời tiết khá là lạnh, mình phải đốt lửa sưởi ấm và che chắn cho chúng Bây giờ mình sẽ thiến cái đàn heo con này các bạn Thì mình sẽ lùa nó ra một cái Một cái khung bên này để mình tiến mình sẽ che chắn lại để cho nó đỡ cái con mẹ nó giữ con bên kia nó giữ thì mình phải che hai ô này lại xong rồi là mình uh, thiến đàn heo này mình uh, thế neo con thì uh, thời gian khoảng từ 5 đến 7 ngày tuổi nhé các bạn nhé dùng uh, dao hoặc là cái manh salam các bạn uh, kéo một đường uh, giữa tinh hoàn đó bạn mình làm giữa tinh hoàn vết vừa, vừa phải sau đó thì uh, lấy tay đẩy cái hạt cà nó ra và dùng uh, lấy tay đẩy cái hạt cà nó, nó ra sau đó dùng cái banh banh mà kéo đứt cái dây tinh hoàn đó rồi bên kia mình tương tự làm như vậy đó thì mình ờ, dùng thuốc để mình ờ, sát trùng vết thương để chống viêm cho con heo heo con ờ, sau khi thiến thì chúng trở nên hiền lành chúng không chạy nhảy quậy phá chính vì vậy thì chúng chỉ ăn ngủ và mau lớn mang lại cái hiệu quả à, năng suất và tăng trọng cho người chăn nuôi à, mình à, thiến heo thì cũng ờ, đã có một chút kinh nghiệm thì mình chia sẻ cho các bạn các bạn xem mình làm là không có chảy máu và nó cũng không bị à, thương bị đau nhiều đấy các bạn thì mình làm cắt ở giữa tinh hoàn và lấy tay đẩy hạt cà ra sau đó thì dùng cái panh để kéo cái hạt cà đứt cái dây tinh hoàn ra sau khi mình thiến thì con heo nó mau lớn và đem lại cái hiệu quả kinh tế thịt heo thì mềm ngon